Trời ơi, tại sao lại một trang web kiếm tiền vi diệu như thế này? Bạn đã biết chưa? Cùng xem nhá. App này có tên là mới banh của ngân hàng quân đội. Đầu tiên bạn truy cập trang web này, xong nhấn đăng ký ngay. Bạn thấy hành tải app trên cửa hàng Google Play hoặc App Store. Kế tiếp nhập số điện thoại để đăng ký. Sau đó xác minh thông tin bằng giấy tờ tùy thân. Và cuối cùng nhận ngay phần quà trị giá 3.000 từ mới banh ha. Bạn nào nhận được quà rồi thì hãy comment xuống phía bên dưới nhá.